Ok mình à, Ok mình nói lại một chút nha. Đối với việc úp từ con rồng lên con sư tử thì chúng ta sẽ cần một mảnh PC. PC Leon. Mảnh Leon này sẽ có giá là 50 carat và được mua ở con PC bản đồ rút ở map Evelyn 1 hoặc là map uh, event 20B 20 sụt một chao và một crash và tỷ lệ rồng sẽ là up lên à, sư tử sẽ như sau từ cộng 11 từ cộng 11 sẽ là 60 phần trăm và tăng dần cho đến cộng 15 với cộng 12 là 70 cộng 13 là 80 cộng 14 là 90 và cộng 15 là chắc chắn ra con sư tử nha nhé tiếp tục mình ở đây mình sẽ có hai cái thử nghiệm thử nghiệm đầu tiên là đạt có cái tỷ lệ mà từ 1 đến cộng 11 đến 15 thì cái tỷ lệ úp ra lên nó có bị thay đổi quá nhiều hay không nó có khó hơn quá nhiều hay không hay chỉ cần up lên 11 là được mà không cần phải up lên 13 hay là 12 cái thứ hai mình muốn thử ở đây là thử xem đối với một con rồng một ộp thì nó có tỷ lệ xuất hiện được con sư tử hai ộp hay không hay là vẫn mặc định một ộp rồi và cái thứ ba là con rồng hai ốp thì có nó giữ được hai ốp của con rồng hay không hay là nó lên ba ốp hay là trở xuống một ốp thì đầu tiên mình sẽ bắt đầu với uh, con rồng cộng 11 này con rồng cộng 11 và tỷ lệ chỉ là 60 phần trăm cầm ba luôn rồi ngay quả đầu tiên lên luôn này rồng một ộp rồi rơi xuống là ba phần trăm hưu nhé nha mình sẽ để ngay ở bên cạnh này luôn tiếp tục vòng 12 từ à, depth level này 5,4 này rồi cùng lên luôn ra hai ộp này nha một ộp ra hai ộp này từ một ộp depth level thành hai ộp à, đám là đám và đẹp 11 cái này thì nó khác con rồng nha con rồng là hôm qua là em gần như là mười mấy con luôn á gần hai chục con hai chục con rồng auto một ốp hết rồi còn 13 này rồi lên luôn giữ lại một ốp nhưng mà thành là ốp đam level tiếp tục cộng 14 một ốp ốp này là ốp gì đây ốp này là ốp attack dam level cũng lên luôn anh element đẹp <laughs> ok mình sẽ bỏ lại theo thứ tự để chúng ta có thể dễ hiểu hơn không không xịt nha vẫn xịt bình thường nha không quá xịt liên tục ấy tỷ lệ rây thì sẽ không thay đổi nhiều đâu tiếp tục con rồng cộng 15 rồng cộng 15 thì chắc chắn là lên sư tử rồi rồi trong quá trình mình test là có 5 con nhé nhé 5 con 5 con rồng một ộp lên sư tử thì đã có một con lên hai ộp nghĩa là sao nghĩa là anh em khi mà F4 hiện tại anh em đang có con rồng một ốp á, thì khi sau cái update á, thì cái tỷ lệ lên rồng à, lên sư tử hai ốp vẫn có nhé nhé vẫn có chứ không phải giống như con ngựa mà lên con rồng ngựa lên rồng là mình thấy là một ốp chắc chắn lên một ốp chưa mình chưa thấy lên hai ốp lần nào luôn kể cả server chính cũng như là server test tiếp tục bây giờ mình sẽ quẩy tiếp với cái cái à, thứ hai là con trong cộng 11 2 ổ cho đến cộng 15 Ôi, dễ lên hơn rất là nhiều so với rồng này rồi hai ốp số một ốp này nha từ hai ốp về một ốp này thì lên mình depth với lá dam level này rồi lên luôn về một ốp đẹp level này còn cộng 13 này, 3% với lại à, đám level. Dạ. Rồi, rồng hai có rồng hai ô phần có tỷ lệ hai ô mà hai ô ngon nữa anh em. Rồi. Con rồng hai ô này. Đẹp lên phải lấy. Đẹp đi lấy mình này. Rồi ra một ô rồi hai ốp vip này hai ốp đam level đẹp level này cái này là một trăm phần trăm rồi hai ốp down level depth level thì thành là depth level với lại ốp à, depth element nghĩa là trong năm con trong năm con rồng à, con à, trong năm con rồng của mình hai ốp thì mình ép được hai con ra sư tử hai ốp còn trong năm con rồng một ốp của mình thì mình chỉ ép được một con ra con sư tử hai ốp Ừ. Rồi ở đây mình thử nè, đầu tiên là về phần level đam đam của con ngựa còng 15 là sẽ 4,7, 4.7 mỗi level 20. Của con rồng sẽ là 5,7 và của con sư tử là sẽ là 6,7 và đẹp sẽ là 7,8. Khá là cao. Đầu tiên mình sẽ thử đầu mang con ngựa ngựa còng 15. Rồi, có sự khác biệt không anh nhé. một bên là ngựa cộng không và một bên là ngựa còng 15 anh em nhìn anh em biết con nào là ngựa cộng không ngựa còng 15 không gần như là không phân biệt được có một cách phân biệt là anh em nhìn vào cái này này cái huy hiệu chữ chữ ờ, chữ S này nơi chỗ cái khiên của con ngựa thì con ngựa còng 15 của chúng ta là nó sáng hơn rất là nhiều và anh em nhìn vào cái viên của chân ngựa này viên của chân ngựa cũng sẽ khác của bên con ngựa cộng 15 nó sẽ sáng hơn rất nhiều so với con ngựa cộng không của chúng ta tiếp tục mình sẽ à, cho em nó mang lên con rồng đi tiếp tục mình cũng sẽ cho con này mang con rồng nhưng là rồng cộng 15 đây rồng của mình là cộng 15 và bên này là rồng cộng không rồng cộng 15 thì nhìn có vẻ đầm màu hơn Ừ. khác biệt ở đâu anh em hai con này khác biệt ở đâu hai con rồng này con rồng ở còng 15 thì nhìn nó có vẻ thực thực chất hơn tất cả các cái viên của con rồng nó sẽ được tốt đậm hơn rất là nhiều so với con rồng còng không này về mặt hiệu ứng về mặt hiệu ứng thì gần như là không có gì thay đổi giữa hai con không có gì thay đổi giữa hai con về mặt hiệu ứng về mặt chi tiết thì con rồng còng 15 thì sẽ nhìn thực chất rõ ràng hơn rất là nhiều so với con rồng còng không hai con sư tử anh em biết con <laughs> con nào còng không con nào còng 15 không hai con sư tử về mặt hiệu ứng cũng tương tự luôn không khác gì nhau luôn đáng sợ thật không khác một tí gì luôn